Ok, xin chào bạn ấy cho lộn mình ra, mình đợi cái kia ra, mình sẽ thử quay video chơi thử Roblox Nhưng mà sẽ không quay Block Food nữa Vì uh, giờ mình không biết làm gì content của Block Food luôn Nên uh, mình sẽ uh, chơi đơn bắt cua Dungeons Trong Roblox Ok Đó, chơi Block Food ấy, thì mình xài bằng phần OBS này cho nó là dài bạn chứ bắt cua này thì nó còn mấy cái ruler block root ấy, thì mình sẽ phải làm cho nó nó bằng bản đi cam để cho nó đỡ lắc còn cái này thì xài OBS được vì nó không có lắc nhiều đó mấy bạn xem mình nghĩ có thể mấy bạn ờ, nhưng mà nếu mấy bạn xem mới có thể sẽ thấy lắc ấy, thì thông cảm nha vì mình cũng không biết tại sao cái lúc mà quay phim chơi thì nó rất là mượt còn cái lúc mà xem video thì nó rất là lắc thông cảm nha đó giờ tới đây chúng ta cần gì tìm rương thì chìa khóa đây này <laughs> mà chơi nhiều rồi Roblox thì mình bắt cua được chứ thật ra cho Minecraft hay My Mini World hay cái hay là cái gì thì mình bắt cua dở lắm cua cái nào hụt cái đấy mấy bạn xem sẽ thấy cả tuần này thì xong thấy mình ra video làm giờ thì mình rất bí content và mình cũng rất là bệnh nhưng mà hôm nay mình quay video là do trường mình cho mình nghỉ các bạn biết tại sao mình nghỉ thì mình cũng không nói đâu vì nó không đi quay gì cả nó không đi quay trong video lắm nên mình sẽ không cho bạn nói đâu. không nói đâu. nhà trường cho nghỉ thật ra là do trường mình đi ngoại khóa nhưng mà do mình không được đi không được đi là lạc đấy nên là mình ở nhà mình quay phim nó đỡ mà à mà bài test skin của mình đẹp không chiến không đó cái mặt mình mới mua nè đó mình thấy đẹp mới mua đó mua xong nghèo luôn 17 robot còn đúng 17 robot cái skin avatar mình đeo mặt nạ trắng ấy, thì nó vẫn sẽ skin gốc của mình nha còn mình thích ờ, cái skin uh, kiểu đôi mắt này thì mình đeo thôi à mà có một vài bạn á sao kiểu nó mà sao không ờ, ờ, làm video về make shop đi thì ok nếu mà mình muốn mình có thể làm nhưng mà sẽ ít á mình uh, giờ thì mình không làm được vì mình không được có tiền mình không có tiền ừ ba mẹ mình cũng mình cũng không cho mình tiền nữa nên là mình không tiêu được đâu sao cái đoạn này nó khổ lắm ấy rồi xong hụt nữa à. chết lãng xe quá luôn mà ông mới nãy giờ quay phim bao lâu nè ồ ba phút rồi bạn ba phút rồi ấy lắc rồi lắc rồi lắc rồi giờ thì lắc rồi giờ thì nó hơi lắc rồi đây bạn xem mà thấy lắc thì thông cảm luôn đây phần mềm OBS và Bandicam mình muốn quay OBS để cho nó lâu và đấy rồi xong nó giờ thì uh, chiếc vượt ngục thôi đây là vượt ngục Vậy. tôi đã đó mình có nhấp chuột nha mình có nhấp cái phím mà nó tự nhiên nó nhảy lúc đầu mình sẽ định quay về Blackfoot mà tìm, tìm sao mà tọc sao bót ấy nhưng mà nó rất là nhàm chán và mình không tìm cái key luôn rô đen luôn nên mình rất là cay nên uh, mình uh, quyết định là để cho để đợi không cho bạn chờ lâu nên mình sẽ tạm quay video này mình cũng định sẽ quay video Doors Girl nhưng mà giờ thì mấy mình nó rất là lát mấy mình cũ quá rồi nó lát quá là cũ rồi nó nó lát luôn nè giờ mình chơi nó cũng hơi lát nè nó đó đi nó ấn chuột không được nè bốn phút rồi đó mình đi tới đoạn đó nhấp chuột không được này là ai à, lộn nhấp cái bàn phím cái phím space đấy thì không được nè tới đoạn đó mình nhấp phím space thì không được nè bây giờ phải đó đó ơi ơi ơi ơi nữa rồi xong luôn một luôn rồi cây thật chứ mấy bạn thấy mình bắt cua gà thì thông cảm luôn nha mấy mình nó cũng lắc lắm chứ mình thường mình bắt cua mình không bao hụt đâu do mình quay phim bằng OBS thì nó cũng lắc lắc tí nhìn đã cái máy mình cũ rồi lắc lắm. mình uh, thích mình uh, muốn là mình tải một cái phần để cắt clip video ấy thì mình nên tải Adobe Premiere ra mà chưa tải và mình sợ lớn nên phải mất tiền nữa. ok vào hỏng này thôi nãy mình hơi chết nhảm rồi đó 5 phút rồi mà chỉ có thể ta quay thì thêm được ờ, ui ui ui ui ui rồi xong xuống nước rồi